chào tất cả mọi người Hôm nay à, Phước Sửu à, có dịp được Hana sẽ dẫn à, Phước Sửu và mọi người cùng đến tham quan một cái khu đô thị rất, rất là lớn tại quận 2 phòng Hana Dạ, xin chào anh Phước Sửu và tất cả quý vị khán giả Thì hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà về khu đô thị mới rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu đô thị Thủ Thiêm Đó là khu đô thị Sala nói đến Sala là nói đến những cây Sala phong uh, Hana dạ đúng rồi thì cái biểu tượng chính của khu đô thị Tha Sala đó chính là cái bông hoa Sala ngay cái chính giữa của cái hồ à, bên mình cũng như là à, toàn bộ à, bên dọc các bên đường được trồng rất là nhiều cây sala. Dạ. À, chú đầu tư này đã gọi là một từng một thời gọi là đặt những cây sala tại Thái Lan mang về và là một cái biểu tượng là đi khắp nơi của cái khu, khu dân cư này đều thấy những cái cây sala với những cái bông sala rất là đẹp không Hana? Dạ đúng rồi đúng rồi anh. Thì đó là cái ờ, cũng như là cái nguồn gốc của tên Sala là do được trồng rất là nhiều cây Sala và nó mang đến cái sự bình yên uh, cũng như là cái sự nhẹ nhàng sau một ngày làm việc uh, mệt nhọc ở uh, trung trong trung tâm thành phố thì cái khu đô thị Sala cũng là nơi mà uh, khách hàng cũng như là cư các anh chị uh, quý cư dân cảm giác rất là thoải mái khi mà về một cái khu đô thị uh, rất là nhiều cây xanh cũng như là đặc biệt là có nhiều cây Sala như vậy. Dạ. Yên tĩnh tĩnh lặng vào một cái nơi gọi là đáng sống phải không? Dạ vâng đúng rồi. Là Phước Sửu và Hana đang đứng tại cái khu này là phân khu đầu tiên của à, khu đô thị à, Sala phải không? Dạ. Khu này mang tên gì vậy à, Hana? À, cái ờ, cái phía bên phải tòa nhà của em và anh Phước Siểu đứng là cái Sarimi. Sarimi. là đây là một cái trong những cái khu uh, phân khu căn hộ thấp tầng bán đầu tiên tại khu khu đô thị Sala. khi thời điểm đó thì uh, bán uh, Sarimi thì uh, căn hộ khoảng tầm 50 triệu một mét vuông anh. Dạ, yeah, cái giá bây giờ thì tăng gấp nhiều lần rồi phải không uh, Hana? Đúng rồi, chính xác anh. Dạ. Yeah thì uh, Sarimi là cái tòa nhà ừ, phân khu uh, thấp tầng thì nó chỉ có 12 tầng thôi ờ, hai uh, tầng hầm cho cư dân và lên đấy 3 tầng thương mại uh, những cái khu shop house phía bên dưới là 3 tầng ấy. Dạ. thì uh, bây giờ ừ, à, Phước Sửu uh, cho hỏi Hà Nam một tí xíu về cái chi tiết của cái dự án uh, Sala này á dạ. tổng của cái dự án là bao nhiêu hecta vậy Hà Nam? Dạ tổng uh, cái dự án của Sala hoặc khoảng tầm 110 hecta 110 hecta dạ. nhưng mà nghe đâu là có hơn Ờ, mà 100 hecta gọi là lâm viên dạ à, ngoài à, khu đô thị Sa La thì hơn 100 hecta nhưng mà được bao trọn bởi khu lâm viên sinh thái là 128 yeah. hecta à, ôm trọn khu Sa La luôn nghĩa là rất là nhiều cây xanh ngoài ra nó trong cái nội khu nó có tới 15 hecta là công viên nội khu của khu đô thị dạ yeah. đúng rồi à, Phước Sửu đang bay lai cam để mọi người thấy rõ được cái, cái khu Sê La nó sẽ là uh, hoành tráng và nó gọi là một cái khu gọi là đáng sống như thế nào uh, bởi vì uh, nó gần như là ôm trọn một cái dòng sông Sài Gòn phải không? Đúng và rồi. ngoài ra một cái lâm viên à, cây xanh rất là lớn à, gọi là một cái lá phổi của à, thành phố Thủ Đức. Dạ đúng rồi anh hai anh em mình đang đứng đây nhưng mà gió gió rất là nhiều rất là mát. tại vì cái ờ, phong thủy của cái khu đô thị thủ thiêm là nó được ôm trọn bởi dòng sông sài gòn là vòng vòng cung á yeah. Dạ. nên là cái uh, nhiều rất là nhiều ờ, cái uh, sông nước xung quanh khu đô thị của mình luôn phước sửu và hana đang đứng một cái vị trí rất đẹp gọi là một trong những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại uh, à, sala phải không hana dạ đúng rồi mình đang đứng ngay tại một cái uh, khu trung tâm một cái hồ uh, dọc theo công viên của khu nội khu của khu đô thị sala à, bên à, phía trước là cái Sarimi và phía phía sau của hai anh em mình đó chính là cái khu biệt thự thương mại anh dạ. Ngoài gọi là cái bán đảo Thủ Thiêm ra Sa La nằm trong bán đảo Thủ Thiêm thì có một cái dòng sông rất là lớn Sài Gòn thì à, dọc theo những cái dự án của Sala và những cái uh, uh, cái cái phân khu của Sala thì có những cái uh, hồ cảnh quan như thế này phải không? Dạ đúng Và rồi. có những cái dòng uh, rất là thơ mát và hai bên uh, giống như Vương Sử và Hana đang đứng gọi là uh, rất là nhiều dừa phong Hana. À, dạ đúng rồi. À, nghĩa là cái ờ, cái 15 ờ, ha về cái khuôn viên uh, công viên đó thì uh, chủ đầu tư cũng đã khai thông cái uh, cái hồ nối thông ra cầu à, sông Sài Gòn luôn anh wow. nối ra khu lâm viên sinh thái thì dọc hai bên hồ là trồng rất nhiều cây dừa thì giống như cảm tưởng là hai anh em mình đang đứng ở một cái gì sọt nào đó không phải ở Sài Gòn chính xác hồn qua Phước Sửu giống như kiểu đang lạc tại à, Bến Tre <laughs> rất là nhiều dừa và <laughs> Phước Sửu hỏi Hana một tí xíu á à, ở xa kia là một cái bông hoa rất là đẹp màu đỏ đó Hana dạ. thì đó là bông hoa gì về Hana và Phước Sửu thấy cái màu nó rất là rực rỡ và cảm giác như một bông hoa rất là to giống như một biểu tượng của uh, à, Sala đó dạ. thì uh, là Hana có thể chi tiết về cái bông hoa này được không? À, em xin giới thiệu đây là chính là bông hoa Sala thì ờ, nó cũng có màu ờ, đỏ đậm nó nó là một cái bông hoa Ờ, rất là lớn thì chút nữa mình có thể trèo lên mình xem uh, nhưng mà đây là đây là cái biểu tượng của Sa La là bông hoa Sa La bông hoa Sa La rồi giống như Phước sử và Hana đang thấy ở đây là một cái hồ là nuôi rất là nhiều loại cá vông Hana dạ. nào yeah. là cá chép nào rồi là cá rô phi và tất cả ở đây giống giống như là một cái hồ cảnh quan và bình mình có thể là được cả à, là à, cho cá ăn và đó giống như những cá chép à, cá, đang lượn đó vông Hana cái uh, thực ra là à, hôm nay mình ờ, mình đang đứng buổi trưa hơi nắng với là anh em mình không có thức ăn cho nó chứ bình thường thả bánh mì hoặc mấy cái đồ ăn nó là cá ở đây nó rất là nhiều yeah. Dạ. anh nhìn thấy xa xa thôi lúc nãy đang quay mà có một con cá nó nhảy lên ở ờ, dạ. khu này rất là nhiều cá đó là em thấy cái nhân viên văn phòng hay là tất cả mọi người sau khi buổi chiều chiều á mọi người đi làm về mọi người hay ghé sala mà mua mua bánh mì hoặc mua gì đó người ta muốn relax á người ta hay thả trong này cho cá ăn lắm cái nãy giờ này đi di chuyển rất là nhiều à, những cái tiện ích của cái khu sala đại quảng minh phải yeah. Dạ. hana yeah dạ. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh cái trục à, shop house ở phía dưới của cái khu à, căn hộ á thì mình cùng đi lên xem cái ờ, xem là cái khu buôn bán kinh doanh của nó như thế nào dạ. trước khi mà phước sửu mà đang um, đi lên những căn shop house để tận hưởng những món ngon của khu Sa La thì phước sửu đang khi nãy cũng nhìn xuống ở đây là một cái công viên gọi là ánh sáng và những cái hồ sinh thái cảnh quan rất là nhiều cái tiện ích ở đây dạ. và giống như mà mình lạc vào từ một cái khu shop house mà mình nhìn ra một cái khu vườn gọi là đầy màu sắc vào ban đêm còn ban ngày thì gió lộng và đặc biệt là rất là nhiều loại cá phải không dạ thì uh, cái này cái mô hình của nó hơi cái tiểu tiểu cảnh của nó hơi giống ờ, như là cái ờ, cái Garden by the Bay của Singapore anh thì à. Ờ, giống như ở Singapore là nó có big tree đúng không thì yeah. là mô phỏng lại nhỏ nhỏ xinh xinh thôi yeah. dạ đúng rồi nó hơi hơi giống nhìn mình cũng cảm tưởng là lạc vào Singapore tại vì cái công viên này khá lớn và rất là nhiều cây xanh anh dạ rồi và bây giờ mình à, Phước Sửu và Hana sẽ à, đi dạo lên những cái con căn shop house thì à, Phước Sửu đã từng đến Sana Sala rất là nhiều lần rồi thì Hana có thể là giới thiệu những cái căn shop house tại à, khu này cho cả nhà biết được là với cái diện tích xây dựng như thế nào hay không Hana? Dạ, thì à, trước mặt à, của hai anh em mình đó là cái khu shop house khối đế của Sarimi thì à, shop house khối đế của Sarimi thì ngang là 7m nhân với 11m và à, cái à, kết cấu của nó là một trệt hai hai lầu à, và khi mà ờ, tất cả những ờ, cái shop house này đi vào hoạt động thì những nhân viên có thể làm văn phòng ở tầng thứ hai tầng thứ ba thì được sử dụng thêm tầng thứ tư là cái tầng tiện ích lầu thứ tư mình có thể thấy bên trên được sử dụng hồ bơi các cái sân các cái khu vực barbecue hoặc là sauna sông hơi ở trên đó được dạ. À, là ngoài ra là những cái cảnh quan sân sân vườn mà à, rất là thoáng mát à, trên tầng cao phải không Hana đúng rồi đúng rồi chính xác anh thì à, anh cũng có thể thấy bề ngang 7 mét cũng rất là tiện lợi cho các uh, công việc kinh doanh về trưng bày showroom cũng như là làm các cái uh, quán mô hình quán cà phê hoặc nhà hàng anh à anh có thể nhìn thấy phía trước là uh, showroom về xe máy hoặc cũng như là xe đạp và tất cả mọi thứ được ở trong này ở đây cũng có đủ hết anh dạ. quá tuyệt vời có một dịp uh, phước sửu uh, đi qua hành uh, à, đi qua cái khu xe là để mua sắm thì có một cái điều đặc biệt ở hai bên lòng đường thì nó rất là rộng và xe hơi đậu thoải mái Đúng và rồi. mình có thể là ăn uống nghỉ ngơi và đậu xe và tích cực gọi là à, thu gom tất cả những cái, sản phẩm mà mình thích mua sắm tại đây luôn đúng rồi chính xác Sala là một cái đặc điểm mà cái ờ, cái lòng đường cũng như là vỉa hè cũng như là vỉa ờ, cái khu gọi là hành lang thương mại rất là lớn làm cho khách hàng có thể thoải mái để xe để mua sắm rất là tiện lợi ngoài ra thì Hana có thể giới thiệu cho mọi người biết đến là cái hầm của cái căn à, shop house này thì nó sẽ như thế nào và yeah dạ. Ờ, quý ờ, khách hàng và những cái cư dân ở đây có thể là đậu xe ờ, như thế nào thêm ở dưới hầm hay không? Dạ thì mỗi một cái tòa nhà chung cư như vậy thì nó có hai tầng hầm phía bên dưới. Yeah. Dạ. Ờ, tầng hầm thì sử dụng là để xe cho cư dân của tòa nhà nhưng mà ờ, với cái khu đô thị San La thì cái số mật độ dân cư rất là ít chỉ xây yeah. Dạ. từ 9 đến 12 tầng thôi à. thì làm cho cái ờ, cái mật độ để xe cái không gian để xe dưới hầm nó rất là thoáng thì ngoài ra thì có thể mình sử dụng các cái shop này làm văn phòng hoặc khách khứa mà đông có thể để xe dưới hầm được anh à. yeah. tuyệt vời quá Hana thì Phước Sửu và Hana sẽ đi khám phá thêm những cái tiện ích khác để là gọi là bổ sung vào những cái cung tiện ích tuyệt vời của Kusala à, dạ, vâng. trong thời gian này để cho khách hàng à, cảm nhận được ha dạ vâng mình sẽ đi thêm một vài tiện ích nữa ở khu okay. thị Sala nha dạ okay.